Và trong tối ngày hôm qua, 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm đã được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Lễ công bố chính thức có chủ đề Kiến tạo tương lai với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong số các thương hiệu đạt giải thương hiệu quốc gia 2022 lần này, lĩnh vực sản xuất các máy móc, thiết bị như lưu trữ, xử lý nước, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt nhận được sự chú ý. Những năm qua, ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, các thương hiệu thuộc lĩnh vực này còn đạt nhiều kết quả tốt trong việc xuất khẩu, khẳng định thương hiệu hàng Việt. Trong đó, thương hiệu Tân Á Đại Thành lần thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng này với 20 nhà máy tại Việt Nam và Lào, hơn 30.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Để nâng cao chất lượng và mở rộng thị phần, các nhà máy đã được xây dựng, trang bị theo mô hình nhà máy thông minh với dây chuyền tự động hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế.